chào tất cả anh em ngày hôm nay qua video này tôi ờ, sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp ở sòng các sới nha anh em nhé đấy bộ sản phẩm mà ngày hôm nay tôi muốn ờ, giới thiệu cho anh em đó chính là bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung anh em nhé anh em cũng đã quá quen thuộc với cái bộ đồ chơi này đúng không ạ thì cái cách chơi của nó ra sao và cái cách sử dụng của cái bộ hồn tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung nó như thế nào bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em để anh em biết thêm và cũng sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả tỷ lệ chính xác của nó để giúp cho anh em có cái thêm cái tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng sới nhé anh em nhé thì ở đây nó chính là ba cái hột tôi đã làm cảm ứng vào trong ba con hột tài xỉu này thì cái bộ đồ chơi này hoàn toàn là không tăng không tích nha anh em nhé nó thì bây giờ tôi sẽ thử cái phần tăng tích cho anh em để anh em yên tâm khi ra sòng sới chơi anh em nhé Đó, nước muối nổi đúng không em Đó, nổi rất là đều nhé không bị nghiêng về bất cứ một cái mặt nào cả đúng khi anh em vớt hột này thì anh em lưu ý anh em rửa qua bằng nước để à, tránh cái tình trạng rằng là nước muối nó bám vào những kẽ hột này và nó làm cho những cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng anh em nhé nó lắc nó sẽ bị nặng và nó sẽ ảnh hưởng đến à, cái chấm cảm ứng anh em nhé đó, thì bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em đó. cực kỳ là trong luôn đúng không anh em rất là trong đúng không ạ trong kinh khủng tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn anh em nhé thì bên trong này tôi đã làm cái à, chấm cảm ứng vào trong cái mặt lục anh em nhé thì khi anh em đi chơi ấy, thì anh em chỉ cần à, luồn được cái bộ hột tài xỉu à, cảm ứng này vô trong sòng sới và anh em mang theo cái nón và đây nó chính là cái nón quét báo dung cho anh em để anh em có thể nhận được cái tín hiệu rằng là bên trong nó sẽ có lục hay là không anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả tỷ lệ chính xác cho anh em để anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé đó thì bây giờ khi anh em uh, chơi thì anh em uh, đội nón này lên này anh em gạt công tắc khởi động ở bên trong cái nón này nó sẽ báo dung cho anh em một nhịp nhẹ êm đó là máy đã khởi động anh em nhé đó, anh em chỉ việc chơi thôi đúng không ạ tôi test cho anh em cứ có lục lên là máy báo rung đúng không ạ đây tôi úp ba này xuống cho em test cho em bên trong này chén đầu tiên có lục anh em nhá. máy báo dung cho tôi biết rằng là bên trong này sẽ có lục thôi cho anh em đó đúng không anh em 456 có lục đúng không ạ rất là hiệu quả chính xác anh em nhá. đó thì bên trong này nó báo cho tôi biết rằng là bên trong này vẫn tiếp tục có lục anh em nhá. anh em đánh lục lục tài đúng không anh em vui đó đúng không ạ 5 1 6 đúng anh em có lục vẫn tiếp tục có lục anh em nhá đó thì cái này anh em ăn được cả hai cửa luôn mặt lục và lên tài đúng không ạ tiếp tục test cho anh em thì cái chén này bên trong nó báo cho tôi biết rằng là bên trong này không có lục anh em nhé nó không có lục thì anh em uh, bỏ anh em nhé vui cho anh em đó đúng không ạ xỉu đúng không anh em không có lục nào cả đó cực kỳ là hiệu quả anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài ba chén nữa để anh em cảm nhận anh em nhé lần này tôi sẽ đặt hết tiền vào con lục này anh em nhé đó. đó trong này sẽ có lục cho anh em này khui cho anh em đó đúng không anh em có lục đúng không ạ may chén này tôi không đánh lục tài nếu mà đánh lục tài là coi như là huề đúng không ạ tiếp tục test cho anh em cái chén cuối cùng nha anh em nhé đó thì bên trong này máy báo cho tôi biết rằng là không có lục nào anh em nhé đó, anh em bỏ không có lục anh em nhé khui cho anh em đó đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái phần tăng tích của bộ tài xỉu cảm ứng và cái món quét báo dung anh em nhé thì à, anh em có nhu cầu hãy à, liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình nhé anh em nhé thì ngoài bộ tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này ra thì bên cơ sở bên tôi còn rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về cả các loại đồ chơi bịp những cái đồ chơi mới nhất 2020 anh em à, hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video về các dòng đồ chơi mà tôi sẽ đăng tải lên đây để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình cái những cái bộ đồ chơi phù hợp ưng ý và có tỷ lệ chiến thắng nha anh em nhé thì à, video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em